sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái văn hóa du lịch của người cơ tu tại hiện tây Giang tỉnh quảng nam thì giờ mình đang đi lên nha. đằng đấy làm truyền thống rồi khung cảnh nó buổi sáng ở đây rất là thêm thanh bình Anh nghe họ nói, quê em là trung tâm mỗi lần tổ chức lễ hội văn hóa hay là anh lên đây anh đã ngất ngây rồi con sông bò qua mấy núi con suối luồn qua mấy rừng thương em cộng vui đường núi dáng em như tiếng trời em soi xuống suối trao con nai vượt qua mấy núi con chim lượn qua mấy đèo thương em dại dào gian khó mà đời em sáng trao cơ tu ơi yêu ai yêu thật trái lao anh nghe họ nói a à vương huyền diệu a à vương lung linh giang tình quê hương anh nghe họ nói cơ tu nhiều nên anh lên đây và anh đã đắm say rồi con sông bỏ qua mấy núi con suối luồn qua mấy rừng thương em còng gùi đường núi dáng em như tiếng trời em soi xuống suối trào con nai vừa qua mấy núi con chim lượn qua mấy đèo thương em dại dao gian khó mà đợi em cơ tu ơi yêu ai yêu thẳng cái nào anh nghe họ nói a à vương hiền dịu a à vương lung lên dáng hình quê hương anh nghe đây là đoạn đường đi lên đây rất là đẹp các bạn ạ à. bây giờ là đang đi vào hai bên là có hai hàng thông rất là đẹp thống cơ tu huyện tây giang Hai, xin chào ờ, tất cả các bạn Hiện giờ Hinh đang đứng trước ờ, cổng của làng truyền thống cơ tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam à, Sau đây Hinh sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái điểm du lịch văn hóa của đồng bào người cơ tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Rồi chúng ta tiếp tục nha Đây là khung cảnh toàn bộ của của khu làng văn hóa này Hình như đây cũng còn buổi sáng sớm là khách du lịch hình như cũng chưa có Đến với không gian văn hóa ở nơi đây thì cảnh rất là đẹp Mình sẽ đi bao quát xung quanh đây là những ngôi nhà của các xã về làm có không gian ẩm thực riêng này đây là trung tâm của các lễ hội ờ, của uh, người đồng bào huyện đang sinh sống tại hiện Tây gian trước mặt đây là những khu nhà mình cũng rõ là nhà gì nữa nhưng mà mỗi xã là mỗi nhà trong đây có uh, cái đặc trưng của mỗi xã khác nhau nhưng mà có một điểm chung là nhà sàn và đây là máy lá đây là khu trung tâm chính những lễ hội ờ, của người đồng bào cơ tu đang sinh sống và làm việc tại Tây Ao thường tổ chức ở đây trước đây là có lễ đâm trao nhưng bây giờ Ừ, phong tục trong trao đã đã bỏ rồi thay thế vào đó là những phong tục khác bên kia là khu nhà dài khu đó khu ẩm thực của của trung tâm văn hóa này theo mình được biết thì à, ở đây là có 10 xã và có 10 cái nhà nhà gương như thế này còn đây là nhà gương chính bác mình mình sẽ đi vào mình sẽ đi quanh cái trung tâm văn hóa này một lát hiện giờ là các cái à, cái nhà này là đóng cửa rồi để để bảo vệ cái, à, cái những à, giá trị phía bên trong ở đây vẫn có người ờ, bảo vệ có người canh giữ các bạn nha ở đây vẫn có người bảo vệ có người canh giữ nếu các bạn đến Tây Giang thì có dịp ghé lại ờ, đây để ờ, được tham quan và thưởng thức cái văn hóa phi vật thể của đồng bào cơ tu đang sinh sống và làm việc tại huyện Tây Giang đây là khu nhà nhà gương chính những nát ờ, chạm trổ trên ờ, từng cái ờ, cái vách này là thủ công hết các bạn ơi và bằng tay nghệ nhân của các nghệ nhân ở đây hoàn toàn là thủ công các bạn nhìn nè là không có cái cái, cái gì gọi là dùng máy móc ấy người người đồng bào đấy họ họ điều khắc những gì mà xảy ra trong cuộc sống thường ngày xảy ra trong cuộc sống thường ngày vì để bảo vệ an toàn này ở đây cũng có đẹp mình chữa cháy nữa các bạn nè đúng rồi rất là đẹp buổi sáng thật là yên bình hai không gian ở đây thật tươi mát đáng để trải nghiệm đó các bạn ạ khung cảnh ở đây rất là đẹp nó chỉ cách uh, trung tâm huyện uh, tầm khoảng 10 phút đi bộ và khoảng uh, à, 20 phút chạy xe máy thôi sát trung tâm huyện ở đây mà rồi mình đi vào bên trong các bạn nghe bước lên đây là cái bậc à, bậc bậc bậc tam cấp rồi đi vào đây là trước à, trước đây là cái chạm khắc hình con rồng nè hình người à, đời sống của người đồng bào ở đây nè rồi hình ảnh những những sinh vật họ sống cùng họ này hình con voi này đây toàn bộ là điêu khắc bằng tay các bạn nghe hình con voi này đó theo mình quan sát thì à, bên trong này chứa đựng à, rất nhiều hiện vật còn đã trải qua năm tháng cùng với à, khi xây dựng lên cái cái làng truyền thống này mình đi quanh một vòng này rồi mình sẽ giới thiệu rõ cho các bạn biết được rõ cho các bạn biết được cái rất là đẹp các bạn ạ trên đây à, hoàn toàn là làm bằng thủ công đây mình sẽ xem mình nó này tên công trình công trình gương huyện Tây giang khởi công ngày 25 tháng 5 2028 thời gian hoàn thành là ngày 25 tháng 8 2028 nó phòng văn hóa và thông tin truyền thông huyện làm chủ đầu tư à, thi công là gồm có 38 nghệ nhân 38 nghệ nhân danh sách các nghệ nhân được uh, thi công ở gương đây là những người uh, uh, bậc uh, lớn tuổi không các bạn ạ à? người lớn tuổi không còn chắc các bạn đang thắc mắc hình phía trên như gì là của ai đúng không đó là của đồng chí Phan Việt Cường phó bí thư thường trực huyện ủy Tây Giang nhiệm kỳ 2000 đến 2005 hiện giờ là đồng chí Phan Việt Cường là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam còn bên đây là đồng chí Bờ Riêu Liết là tỉnh ủy viên và chủ tịch à, hội đồng nhân dân huyện giai đoạn từ 2005 đến chính. còn bên đây là đồng chí Đoàn Công Thụng phó bí thư huyện ủy qua các thời kỳ còn đây là, là hình ảnh các à, đây bác Bờ bác đây mình sẽ quay rõ cho các bạn xem các à, các đồng chí đã từng trải qua các thời kỳ à, công tác tại à, ủy ban dân huyện Tây Giang và huyện ủy Tây Giang à, các đây là các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ đây là các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ Nếu các bạn có dịp đến Tây Giang thì hãy ghé à, làm truyền thống cơ tu ngay gần trung tâm huyện Tây Giang để à, thưởng thức về nét đẹp văn hóa truyền thống của người đồng bào sinh sống và làm việc tại huyện Tây Giang. Rồi khung cảnh buổi sáng rất là đẹp các bạn ạ. À. Theo mình được biết thì à, các ngôi nhà ở đây là hàng năm là được các nghệ nhân đang trùng tu và sửa chữa để bảo dưỡng. Trước mặt tôi đây là là điểm tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao và du lịch của huyện trong các năm qua. Hầu hết những lễ hội đặc sắc của huyện là thường tổ chức ở đây ấy. rồi tiếp tục mình sẽ đi lên à, cái nhà tây gọi là đó là nhà nhà dài à, rất là dài các bạn cũng là khu ẩm thực cơ tu của à, trung tâm văn hóa này Thế mình được biết thì à, à, bây giờ đã giao về cho đơn vị tư nhân để quản lý trực tiếp cũng rất là đẹp các bạn rất là đẹp đây ẩm thực cơ tu nếu bạn có dịp đến đây thì hãy ghé trung tâm cơ tu để thưởng thức ẩm thực thì lúc buổi sáng là chắc cũng mọi người cũng không có ai đâu. mình chỉ quay sơ qua thì trong đây cũng bài trí cũng cũng giống như ờ, cái nét văn hóa ở đây thôi cũng là một nhà dài có sân khấu này có để mình quay cái cảnh đây này đây những bức tranh à, những bức tranh à, đục tay rất là đẹp các bạn ạ à. các nghệ nhân người cơ tu ở đây cũng rất là tốt đây là có bức tranh cũng cũng đục bằng tay là cũng cuộc sống thường ngày trong một gia đình đó theo các bạn có thấy thì cũng có tiếng uh, tiếng địa phương đây tiếng cơ tu đó đang uh, được khắc ở trên đó còn đây là cái à, cái trung cái trung tâm để để để, để hát hò ca nhảy múa đây đây là cái cái bản hiệu làng truyền thống không gian ẩm thực ca tu hầu hết những ngôi nhà ở đây được làm bằng à, tranh là các bạn ơi hoặc lá dừa à phía trước có một ờ, một cái cái phàm nó được mở cửa để mình vào mình xem thế nào nhé để khám phá cho các bạn biết à trong đây cũng đầy đủ trang gối mày nơi nghỉ ngơi của khách du lịch rồi đây cũng có tủ rồi các bạn này áo quần chăn mày các bạn Nên mình đang đứng đây là trung tâm Làng truyền thống cơ tu của huyện Tây Giang Hiện giờ là buổi sáng đây trời vẫn còn sương mờ ở Nơi đây là nhìn xuống bao quát là dưới đây là, là, là trung tâm huyện Tây Giang Là khu uh, truyền thống này thì cũng được xây dựng cách đây tầm khoảng uh, ờ, 15 ờ, năm Thì năm 2008 À, thường thì những lễ hậu du lịch ở Tây Giang hoặc những lễ hậu truyền thống văn hóa của người địa phương người cơ tu sống làm việc tại hiện Tây Giang thường tổ chức ở đây thì nếu có dịp thì à, các bạn đến Tây Giang thì cũng nên ghé trung tâm làng truyền thống cơ tu hiện Tây Giang phía xa kia là trung tâm à, ủy ban nhân huyện huyện ủy Tây Giang rồi lát nữa mình đây là một cái khu sân vườn thật sự đây là một khu ờ, văn hóa truyền thống tâm linh của người đồng bào cơ tu sinh sống và làm việc tại huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam đây là cái cây ờ, cái neo các bạn ạ à. mấy cây neo này mà vào mùa văn hóa du lịch thì nó rất là đẹp ạ à. con sông bò qua mấy núi con suối luồn qua mấy rừng thương em cộng gùi đường núi dáng em như tiếng trời em soi xuống suối trào con nai vượt qua mấy núi con chim lượn qua mấy đèo thương em dại dầu gian khó mà đời em sáng trao cơ tu ơi yêu ai yêu thật trái lòng anh nghe họ nói a à vương huyền diệu a à vương lung linh giang tình quê hương anh nghe họ nói cơ tu nhiều tình thương nên anh lên đây và anh đã đắm say rồi